đó website chính thức của game LT này nha. Giờ thì bạn có thể đọc này là chiến tranh siêu anh hùng, huấn luyện chiến đấu và kiếm tiền à, thông qua LT độc đáo này. Người chơi có thể mua hoặc tạo anh hùng và sử dụng à, những anh hùng đó trong tất cả các trò chơi à, chiến tranh siêu anh hùng nha. Và game này thì đã có trên cửa hàng C hay chính là Google Play đối với các máy sử dụng hệ hành Android nha. Và trong tháng 9 này thì sẽ có trên cửa hàng App Store của điện thoại sử dụng hệ hành iOS của Apple nha. Ok kéo xuống tiếp này thì ở đây chúng ta sẽ có bốn loại anh hùng nhá. Anh hùng đầu tiên là tắc cờ này. Đó, đây là một anh hùng uh, trợ thủ nhá. Ở bên uh, phải này sẽ là các uh, thông tin này, cô nhà giới thiệu về anh hùng này nhá. Kế tiếp là chiến binh này. Đó. Rồi kế tiếp nữa là kẻ ám sát này, hay cuối cùng là cố vấn nhá. Ok, uh, kéo xuống tiếp này. Thì uh, sẽ là gameplay, tức là cách chơi nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ là như mình chia sẻ lúc đầu ấy, sẽ là chơi game và kiếm tiền luôn nha. Kế tiếp nữa này, là chúng ta sẽ tiến hành triệu hồi anh hùng tức là chúng ta sẽ sử dụng à, UET hoặc là token à, SHP kép này để chúng ta mua các anh hùng nhá thêm nữa là chúng ta sẽ trang bị à, các trang thiết bị như vũ khí này áo giáp này qua đó để tăng sức mạnh cho các siêu anh hùng của chúng ta nha. rồi kế nữa là giao tranh tổng này tức là chúng ta sẽ xây dựng đội của riêng chúng ta để đánh bại vũ trụ đen tối mỗi anh hùng của chúng ta ấy, thì đều sẽ có một kỹ năng cũng như là tài năng riêng của họ nha kéo xuống tiếp này sẽ là mã thông báo SHP Cap tức là token là SHP Cap sẽ là đơn vị tiền tệ chính ờ, sử dụng trong game này nha chúng ta sử dụng để trao đổi này cũng như mua sắm rồi uh, cũng như mua các hộp uh, NFT anh hùng nha. cái nữa là roadmap này tức là bản đồ ờ, lộ trình phát triển của game này đấy quý 2 năm 2022 thì sẽ phát triển và tạo ra phiên bản đa ngôn ngữ của game này nha túi hóa game này rồi xây dựng cộng đồng như Telegram này Facebook hay Twitter cũng như Discord nha quý 3 thì sẽ là phát hành sách trắng này tạo trang web chính thức này cũng như là có các box hộp uh, ờ, NFT anh hùng nhá kế nữa là quý 4 này mở chế độ ờ, cạnh tranh tài nguyên này hay là tuyển dụng các nhà lãnh đạo này quý 1 năm 2023 thì ờ, sẽ có token SHVK có sẵn trên nền tảng tập trung nhá rồi quý 2 này sẽ là tổ chức các cuộc thi esports này rồi kế nữa là quý 3 này khởi động một cộng đồng cạnh tranh trò chơi blockchain nha kế nữa thì sẽ là đội ngũ của game này nha thì ở đây sẽ có giám đốc điều hành này cũng như là giám đốc công nghệ này rồi à, giám đốc vận hành này hay là kỹ sư phần mềm này và nghệ sĩ 3D nha rồi kế nữa sẽ là đối tác kinh doanh này thì ở đây sẽ có rất nhiều các đối tác nổi tiếng và uy tín trên toàn thế giới rồi như à, CoinMarketCap này hay Certic cũng như là Tofu LFT à, này PancakeSwap này OpenSea này đó các bạn thể quan sát thấy nha kéo xuống cuối cùng này thì sẽ là các nền tảng mạng xã hội của dự án này nha như Telegram này Twitter này TikTok này hay Discord rồi Facebook cũng như là YouTube nha Ok thì đó là các thông tin về game NFT này Tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn về white paper tức là sách trắng của dự án này nha Ok thì để truy cập vào sách trắng ấy, thì bạn sẽ nhấn vào wiki này. Thì ở đây hiện tại đang có các ngôn ngữ như thế này này, có tiếng Anh này, rồi cũng như là tiếng Việt này. Ở đây thì là tiếng Trung đấy. Rồi ok thì ở đây mình sẽ chọn tiếng Việt nhá. Đó thì đầu tiên là giới thiệu về trò chơi này, các bạn thể đọc này là Super Hero cộng Web3 cũng như The Phi và Metaverse nha. Sẽ tạo ra nền tảng game này đấy kế hôm nữa các bạn có thể đọc thêm các thông tin đây nhá tiếp nữa là tầm nhìn sứ mệnh này đó rồi hướng dẫn chơi nhanh này bước một là chúng ta tiến hành à, đăng ký tài khoản nhá thì lát nữa mình sẽ review chi tiết cho bạn là cách chúng ta đăng ký tài khoản cũng như là cách nạp tiền rồi à, chơi game kiếm tiền cũng như là rút tiền như nào nhá rồi kéo xuống tiếp này sẽ là bước 2 này giá trị lưu trữ này hay là hướng dẫn rút tiền này rồi rút qua UST này cũng như là rút qua token là SHP này rút qua FPI nha thêm nữa là tổng quan thị trường này thị trường đợt phi tức là phi tập trung này rồi là FT này quy hoạch game phi này đó rồi đội ngũ này thì như vừa nãy mình đã chia sẻ review cho bạn rồi sẽ có giám đốc điều hành này đó rồi uh, giám đốc uh, công nghệ này đồng sáng lập đấy co-founder đấy cũng như là giám đốc vận hành này hay là kỹ sư phần mềm cao cấp và nghệ sĩ 3D nha kiếm nữa là roadmap này tức là lộ trình này đó bắt đầu từ quý 2 năm 2022 nha đó là kế hoạch mời bạn bè này tức là chia sẻ link uh, giới thiệu bạn bè đấy các bạn sẽ tiến hành chia sẻ à, mã mời cũng là đường link giới thiệu sau đó bạn bè bạn à, đăng ký qua link của bạn cũng như nhập mã mời của bạn thì bạn à, sẽ nhận được hồng nhá ok kế nữa là nhận anh hùng của bạn này ở mục cách chơi nha hướng dẫn cách nhận anh hùng này rồi tổng quan về anh hùng này sẽ có rất nhiều các anh hùng khác nhau nha chiến binh này rồi chiến lược gia này sát thủ này thì đây sẽ có kỹ năng này hỗ trợ này support đấy kiếm nữa là phát triển anh hùng này thông qua nâng cấp anh hùng này công dụng này điều kiện này hiến hóa anh hùng này cũng có công dụng và điều kiện nhá rồi kỹ năng anh hùng này sẽ có các cấp bậc này từ cấp 1 đến cấp 4 này chúng ta sẽ cần bao nhiêu mảnh vỡ này từ 6 trên 30 cũng như là cần bao nhiêu ờ, FPI này đó tiền sử dụng trong game đấy kỹ năng chủ động này các bạn thể quan sát thấy nhá rồi à, trận chiến PVP này, tức là người với người này mô tả thông số cơ bản này mô tả thông số chiến đấu này HP tức là máu này cũng là điểm tấn công này điểm phòng thủ này thử thách xếp hạng mù này đó sẽ có các quy tắc nhá rồi à, trận chiến bang hội này tức là chúng ta sẽ hành tham gia vào bang hội à, hội nhóm đấy quy tắc tham gia này quy tắc tính điểm này quy tắc người bảo hộ này quy tắc trang bị này rất nhiều các quy tắc nha khai thác màu hàng ngày này tổng quan ok bang hội này giới thiệu này thành lập này lợi ích này và rất nhiều các thông tin khác nữa nha thì bạn tiến hành uh, truy cập vào white paper tên là sách trắng thì uh, white paper ấy, cũng như website mình sẽ để dưới phần là mô tả nội dung của video nha Ok, kế tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta đăng ký tài khoản, cũng như là nạp tiền, kiếm tiền rồi uh, giới thiệu bè cũng như là rút tiền từ uh, nền tảng này nha Ok thì ờ, để có thể ờ, đăng ký tài khoản ấy, thì bạn sẽ đành truy cập vào đường link đăng ký mình sẽ để dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha. Kế tiếp bạn quan sát góc phải trên cùng này thì hiện tại mình đang à, thao tác ở trên máy tính ý, thì bạn à, thao tác trên điện thoại cũng tương tự như thế thôi nha. Ok bạn sẽ nhấn vào đăng ký này. Thì này sẽ một giao diện là đăng ký tài khoản giống như này. Đầu tiên nhất là mục tên tài khoản ấy thì bạn sẽ đành nhập tên đăng nhập nhớ viết à, liền không giống nha. Sau đó bạn sẽ đành tạo mật khẩu đăng nhập này. Kế nữa mục xác nhận mật khẩu ấy thì bạn sẽ nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt như ở phía bên trên này. này sau đó mục mã xác nhận thì bạn sẽ nhập ờ, mã phía bên phải vào và cuối cùng nhấn vào đăng ký để tiến hành ờ, tạo một khoản hoàn toàn miễn phí 100 trăm nha ngoài ra bạn có thể ờ, liên kết tài khoản của chúng ta với tài khoản Gmail của Google này cũng như là tài khoản ví MetaMask của chúng ta nha sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn sẽ hành đăng nhập này nhấn vào mục đăng nhập ở cạnh mục đăng ký này sau đó tiến hành điền tên tài khoản chúng ta vừa đăng ký cũng như mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào đăng nhập nha sau khi đăng nhập tài khoản thành công rồi như mình chia sẻ là game này chúng ta sẽ hành nạp tiền vào để chúng ta có thể mua các box, các hộp LFT và từ đó chúng ta mở ra các siêu anh hùng và dùng các siêu anh hùng đó để chúng ta có thể kiếm tiền trong game nha. Vậy làm sao chúng ta có thể nạp tiền ạ? Bạn à, quan sát góc phải trên cùng này. Sau đó nhấn mục là tiền gửi hay chính là deposit tức là nạp tiền nha. Rồi thì bạn quan sát này, lúc này sẽ ra giao diện nạp tiền như thế này. Thì đây chúng ta có thể nạp tiền qua đồng UST hoặc là đồng à, FPI nha. Ở đây thì mình à, khuyến khích các bạn lên nạp tiền qua đồng UST. Đó, sau đó thì bạn sẽ đánh chọn mạng này thì đây sẽ có mạng BF20 cũng như là mạng TDC20 nha bạn à, sẽ đánh chọn mạng phù hợp này rồi tiếp theo ở bên dưới này sẽ là địa chỉ ví UST của bạn là mạng mà bạn đã chọn nha và bên dưới nữa sẽ là mã QR này bạn tiến hành nhấn vào đây để sao chép này sau đó truy cập vào các sàn hoặc ví tiền tử như Binance, Trainnet, MetaMask rồi Alert vân vân nha kế tiếp à, chuyển tiền địa chỉ ví này hoặc là quét mã QR này để tiến hành à, nạp tiền vào game nha Ok thì bạn quan sát này là mình đã lạc 18,8 UST vào game này rồi để lát nữa mình mua box để bạn là quan sát dễ dụ nha. Ok vậy à, sau khi nạp tiền xong rồi tiếp theo thì à, làm sao chúng ta có thể kiếm tiền cũng như là mua box trên à, nền tảng này ạ. Thì bạn sẽ nhấn mục à, LFT ở góc bên trái trên cùng này cho mình nha. Bạn quan sát này ở đây hiện tại là chúng ta đang có hai hộp box nha với số lượng hộp box đầu tiên này là 10.000 và đã bán là 9.586 hộp rồi nha. Kế tiếp hộp thứ hai là có số lượng là 5.000 này và ở đây cũng đã bán 4.874 à, hộp này Và giá của hộp bóc đầu tiên ấy sẽ là 18,8 đô nha Và giá hộp bóc của hộp bóc thứ hai này là 68,8 đô này Ok ở đây thì mình sẽ mua hộp bóc này luôn nha Nhấn vào đây để mua này Sau đó chúng ta sẽ nhập số lượng nha Là một này hay là 3 này cũng như 5 này Rồi 10, 20 nha Rồi thì đây là hộp bóc à, siêu anh hùng bình thường nha Kế nữa bạn kéo xuống này ở đây xác suất nhận được một trong à, các anh hùng ở đây này sẽ có rất nhiều các anh hùng nha hiếm anh hùng này là 3 sao thì chúng ta sẽ có xác suất là 16% nha 2 sao là 20% này cũng như là 1 sao sẽ là 64% nha Ok mình sẽ chọn số lượng là một và nhấn vào mở hộp nha Đó bạn quan sát này Và chúng ta sẽ nhấn vào một cú nhấp chuột để mở này Và mình đã nhận được uh, anh hùng này nhá Anh hùng này thì hiện tại uh, kỹ năng là một sao này Đó nhấn vào mặt sau này thì đó là cách chúng ta mua box và mở box để nhận à, các siêu anh hùng à, NFT ở trong game này nha. kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là các mục khác nha như đây có mục trò chơi này hiện tại mục này là Kamisun tức là sắp mắt thôi kế nữa là DAO này cũng tương tự như thế nhá thị trường này marketplace này thì uh, thị trường là mục mà chúng ta sẽ trao đổi mua bán các siêu anh hùng NFT cũng như là trang thiết bị nha ok kế nữa là mục uh, trung tâm người dùng này thì ở đây sẽ có bảo mật tài khoản nha bạn có thể là ràng buộc thêm địa chỉ ví này cũng như là email này rồi cái nữa là mã thông báo của tôi này. Tức là ở đây là sẽ là số lượng các ờ, đồng token, đồng coin trong game của bạn nha. Như UST này, rồi SHB cũng như FPI nha. Cái nữa là LFT của tôi này. Thì đây chính là siêu anh hùng vừa nãy mình ờ, vừa mở được nha. Là một sao này, nhấn vào này để xem này. Thì ở đây sẽ có thuộc tính cơ bản này, quyền lớp tiền hóa này. Rồi các chỉ số khác nhau nha, danh sách các kỹ năng này. Đó. Ok, kiếm nữa là ba lô trên dây chuyền này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 và cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền ở trên game này nha Bạn sẽ quay trở lại một uh, à, mã thông báo của tôi này. Thì để rút tiền ấy, thì bạn sẽ là chọn một trong các đồng tiền đây thì bạn có thể rút nha Dù đây mình rút qua đồng et chẳng hạn này. Hiện tại thì mình chưa có gì nhưng sau này nếu mình có tiền ấy thì mình sẽ tiến hành nhấn vào rút ở góc bên phải này. Như này sẽ một giao diện là rút tiền như thế này. Thì bạn sẽ tiến hành à, chọn loại à, tiền mà các bạn sẽ rút này. Đó thì ở đây sẽ là đồng et vì vừa nãy mình chọn rồi. Sau đó bạn chọn mạng này kế tiếp thì bạn sẽ nhập địa chỉ ví tiền tử mà bạn sẽ rút tiền về nha và để chúng ta thêm à, địa chỉ ví tiền tử ấy, thì bạn sẽ quay trở mục bảo mật tài khoản này sau đó nhấn vào mục uh, liên kết địa chỉ ví nha, nhấn vào ràng buộc này đó sau đó nhập địa chỉ ví BF20 của bạn hoặc là TDC20 của bạn và nhấn vào ràng buộc để tiến hành uh, thêm địa chỉ ví rút tiền nha. rồi sau đó bạn uh, quay trở lại đây này, nhấn vào rút này và nhập số tiền bạn muốn rút này đó đó và cuối cùng nhấn vào đây để tiến hành rút tiền nha